phật nam mô a di đà phật nam mô a di đà phật ha ha ha un sam mô đi so ha